Hi, xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Hoàng Giang Crypto nhé. Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ giới thiệu cho anh em một sự kiện đến từ ờ, sàn Mex Global anh em nhé. Và sự kiện này có tên là New Monday này với token BRT. Đó thì link tham gia sự kiện ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Sau em click bấm chọn và đứng đó thì nó này sẽ một giao diện như này. Thì em có thể đọc này là giải thưởng của sự kiện này lên tới 450.000 đồng token BRT anh em nhá cũng như là Make Việt Nam độc quyền giải thưởng 300 mấy đó và đặc biệt lưu ý này là hạn cuối của sự kiện là 17 giờ ngày 23 tháng 5 anh em ha đó ở đây sẽ có link mở đây này cũng như là link tham gia rồi link đăng ký sàn bách nha cũng như là link Twitter Ok thì đầu tiên nhất anh em sẽ nhấn vào đường link tham gia cho mình này thì ở đây sẽ hiện ra một cái form để anh em có thể điền là make UID của anh em nha cũng như là tài khoản Telegram của anh em này rồi link bài retweet của anh em Ok thì ờ, chúng ta retweet bài đăng nào ạ thì em sẽ tiến hành retweet bài đăng này cho mình này em nhấn chọn vào nha ok kế tiếp thì ờ, sẽ hiện ra một bài đăng như thế này tiếp theo thì em sẽ nhấn vào đây này rồi chọn ờ, cốt tweet cho mình ha kế tiếp thì em có thể nhập cho mình ờ, hai hashtag là mu và right to earn anh em nha sau đó thì em sẽ nhấn vào tweet này ok kế tiếp thì em sẽ quay trở lại mục profile tức là mục hồ sơ của anh em ha chọn tweet and reply này rồi thì đây là bài chúng ta vừa retweet xong chúng ta sẽ nhấn vào khoảng trống này và chúng ta sẽ sao chép đường link này ha rồi sau đó anh em quay trở lại và dán đường link đó vào đây này và vâng, cùng nhấn vào gửi để tiến hành tham gia sự kiện nha rồi tiếp nữa là chi tiết sự kiện lưu mới đây này đó ở đây sẽ có tóm tắt dự án này đây là một đi app thể dục và sức khỏe di chuyển để kiếm tiền anh em nhé là hình thức mua tour anh em ạ sẽ có chi tiết BRT token sale này giải thưởng 450.000 BRT cũng như là tổng số vé thưởng là 900 vé một vé thì tương đương với một mới em nha mỗi vé trị giá 400 BRT này đó tiêu chí đủ điều kiện để tham gia này anh em nhớ đọc kỹ cho mình nha điều kiện vòng nắm giữ MX này trong thời gian nhận vé thì chủ sở hữu MX có số lượng nắm giữ không ít hơn số lượng tối thiểu được chỉ định trong biểu mẫu bên dưới sẽ đủ điều kiện để rút thăm may mắn anh em nha ở đây sẽ có số MX mà anh em nắm giữ này tương là số vé anh em nha từ 500 đến 1000 TX thì em sẽ được một vé này từ 1000 cho đến 3000 thì em sẽ được hai vé tương thế là 3000 đến 5000 rồi 5000 đến 7000 rồi trên 300.000 thì em sẽ nhận được uh, ờ, 300 vé luôn anh em nha quy trình rút thăm may mắn này là thời gian nhận vé từ 10 giờ ngày 23 tháng 5 cho đến 17 giờ ngày 23 tháng 5 anh em nha xin lưu ý rằng số lượng vé dao động từ 1 ờ, cho đến 99.999 ờ, này đó rồi rất nhiều các thông tin cũng như là thời gian này em nhớ đọc kỹ cho mình ha giải thưởng tham gia này, lợi ích bổ sung này rồi chú ý ha cũng như là thông tin dự án này đó, sẽ có các kênh social mạng xã hội của dự án ha cảnh báo rủi ro này rồi các kênh liên hệ với Make Global Ok tiếp theo là đăng ký trên website này thì đây là đường link đăng ký tài khoản Make nha anh em nào chưa có tài khoản Make thì em có thể đăng ký qua link này thì sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ha thì ở đây anh em có thể đăng ký bằng à, số điện thoại hoặc là email này đó, ví dụ đây mình đăng ký bằng số điện thoại thì em sẽ tiến hành nhập số điện thoại cũng nhà tạo mật khẩu rồi xác nhận lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa kế nữa ở mục mã xác minh thì em sẽ nhấn vào nhận ngay sau mã xác minh được gửi về số điện thoại anh em đăng ký anh em tiến hành nhập vào đây nha rồi kiếm được một mã giới thiệu mã mời thì em giữ nguyên cho mình ha sau đó thì em nhớ tích chọn và tôi đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận người dùng và chính sách bảo mật cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành à, tạo được khoản bách hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha rồi kiếm nữa là đường link trên Twitter này đó trên Twitter của Make à, Việt Nam anh em ạ đó cũng như là thông tin chi tiết sự kiện thì cũng tương tự như kia thôi sẽ có giải thưởng này rồi Make Việt Nam độc quyền cũng như là thời gian kết thúc rồi link mở đây cũng là link tham gia cũng như là link đăng ký Make anh em ha